Hello, chào các bạn đến với kênh Vina Vlog Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ giới thiệu các bạn hai con đèn chiếu sáng là bếp nha Thì trước mắt các bạn là con bên trái là con là bếp chip T6 công suất là 30W Còn con bên phải là cũng là bếp HIV3 nha HIV3 Con này có công suất là 40W nha Thì bây giờ mình sẽ test đèn test đèn thực tế cho các bạn xem nha các bạn mời các bạn theo dõi đây là ánh sáng thực tế ban ngày của xe nha đây ánh sáng đèn chở sáng ban ngày khá là sáng nha các bạn và bây giờ mình sẽ test ánh sáng ban đêm của xe nha mời các bạn theo dõi I'm walking in the sun and around tăng sáng nha đây là chế độ cốt và đây là chế độ pha khi bạn lên à, đèn chữ sáng nữa thì nó sẽ sáng hơn nha và mình sẽ đặt thêm à, đèn chữ sáng nha hai cái đèn chữ sáng còn con bên tay trái là L4X HIV3 mình đã gắn lăng vàng vào còn một con ở bên tay phải dưới ờ, tâm xi nhan là cũng là lợn ít chiếc uh, tay sáo nha nhìn ánh sáng vàng khá là bám đường nha đây của mình là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi nha